Đây anh em đây là cái đường mà từ đây ra ngoài kia nó rơi vào 300 mét Đường này là đường uh, cho trâu đi chứ không phải không đi được xe máy Đấy, đây mãi trên kia kìa, hộp Việt theo mãi trên kia kìa Cái nhà tít cao trên kia kìa nhưng mà cái đường dây thì nó lại vòng xuống dưới này đó, xong tí nó lại vòng đi lên đây là quay theo cho anh em thấy này đây thuê bao này thì uh, tôi không muốn lắp đặt bởi vì nó đi qua rất nhiều cây cối này với lại nó đi qua cái con uh, con sông ở đây này nhưng mà khách hàng uh, tự kéo dây cho nên là cho nên là hôm nay lại vào lắp đặt lại thiết bị cho khách hàng nhà này mà khi nào mà hỏng đúng mùa mưa nước đoạn này mà lên thì chắc cũng không vào được Đây, mùa mưa thì nó sẽ ngập hết cái đoạn này anh em thấy không đường này thì ờ, xe máy thì không không không đi lên được đây anh em thấy cái dây bên kia chưa để kéo băng qua đấy giật hết quần đây khi nào mà nước mà nó lên nó ngập hết cái điểm trên kia ở đây nó dồn nước nhanh lắm đây nó đến đây nó đến tầm này này nó phải sâu mấy mét ba bốn mét đấy chứ đấy cái đường đường dây nó đi theo cái cột này đấy, cái hàng tự kéo quên chốt cột này quên chốt lúc nãy quên đò google xem nó rơi vào bao nhiêu mét Đi từ nhà khách ra đây đi bộ mất mấy phút rồi 5-6 phút rồi Lúc trước đến đoạn này thì khách uh, Họ không có kéo tiếp họ để cái cuộn cáp ở trên này để anh em tôi phải kéo thêm lần nữa ở đây nó đi qua cái trạm biến áp này ui mệt đây em dây nó đi qua trạm biến áp rồi tôi phải cua dây xuống dưới này để đi Hôm nay dẫn anh em đi lắp một cái thuê bao mà Thuê bao này tôi không kéo mà khách tự kéo dây Ở góc bên kia khách không chốt dây Đấy, con đường này là không đi xe máy được Gói khách hàng lắp là gói 219.000 ờ, một tháng Bao gồm ờ, cả TV Gói TV là thêm 54.000 ờ, một tháng Khoảng cách này nó xa lắm Cái thuê bao này nó phải rơi vào tầm 500 mét Cho nên tôi từ chối kéo Khách hàng là Khách hàng bảo tự kéo Tôi cho để tự kéo xa nhà màu nó ôm rồi nha màu đi đâu ôm ờ. Ờ, à vâng Bà, xuống ờ, lắp cái ờ, tivi à wifi ạ. <laughs> nó đớn không đây chơi chơi nào bác à tivi đi nữa mấy số đặt cái wifi cho thấy như chưa trước đạch lên nhé cho nó anh đi nó hay ốp đi cắn ờ, keo à cầu cầm cái đâu này xuống ờ, lắp đỉnh tivi ấy cắm dây HD và cắm nguồn vào rất may là có tín hiệu anh ạ vừa đẹp luôn 24,52 tưởng khách hàng Ờ, cái dây thì dây HDMI ấy. Вот. bật lên cho tàu đâu ơi bật tivi bật đâu lên chưa Ôi. Rồi, xin chào anh em nhé hẹn video tiếp theo thôi